Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình lại làm clip giới thiệu đến tất cả các bạn một số mẫu máy đánh bài Thì um, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu máy đánh bài Công ty vì mình với mới về hàng chiều hôm nay Thì trước mặt các bạn đây là tất cả những mẫu máy đánh bài cũ Tất cả những mẫu máy đánh bài cũ Mẫu mã thì nó đã, quá cũ so với các bạn Khi tới sòng chơi thì các bạn để ra thì sợ nó lộ liễu ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu máy đánh bài đó là mẫu CVK 400 máy này được ngụy trang trên một chiếc iPhone X đây các bạn nhìn mẫu mã của nó nè đây là một chiếc iPhone X mặt trước này ha giống y hệt như một chiếc iPhone đây đằng sau có trái táo có chữ iPhone và có camera giống y hệt ha mẫu mã như thế này thì khi mà các bạn tới sòng chơi thì các bạn không có sợ làm nghe rồi đợi xíu đi anh ơi em bận tí thì khi tới sòng chơi các bạn không có sợ là mẫu mã xấu hay là thô lỗ quá sợ người ta nghi ngờ là mình đặt máy ra ngoài không được thì với như một cái chiếc điện thoại này thì các bạn sẽ yên tâm hơn so với là mình mang cái này vô để mình đánh bài ha thì đây sau đây mình lưu test luôn cho các bạn thấy là sự nhanh nhạy của chiếc iPhone này hay là cái CVK 400 này nó vận dụng vô cái phần mềm đánh bài nó sẽ như thế nào cấu hình thì nó rất là ok rồi nó như một chiếc iPhone giao diện này các bạn thấy không về mẫu mã hình dáng của chiếc điện thoại thì các bạn thấy yên tâm rồi bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho các bạn thấy là công dụng bên trong của nó như thế nào ha cái máy này thì nó nó hết pin rồi còn có một phần trăm mà thôi mình test cho các bạn xem cái máy này của iPhone này ha đây mỗi máy thì có một mã đăng nhập riêng thì khi các bạn mua máy sẽ được mình cung cấp cái mã này thì khi mà người ta có đụng vô cái điện thoại của các bạn thì người ta cũng không có thể nào biết được đây là cái điện thoại bình thường hay là cái điện thoại đánh bài vì người ta không có thể vô được cái phần mềm đánh bài đó trừ khi phải có mật khẩu thì mới vô được ha thì mình sẽ test cho các bạn xem về bên Ấn Độ nhé ngày trước cũng nó cũng ra một cái mẫu iPhone X nhưng mà mẫu nó xấu hơn cái mẫu bây giờ nhưng mà nó không chơi được bài binh Ấn Độ nhưng riêng cái máy iPhone X này nó chơi được bài binh Ấn Độ luôn ha và chơi được tất cả các loại bài như bài cào bài liên bài binh Ấn Độ binh sập xám phỏm hay là xâm lóc xì rách xì tố xì phé nói chung là tất cả các loại bài đều chơi được ha đây mình sẽ test cho các bạn xem bài binh Ấn Độ để xem các bạn thấy tốc độ đọc bài của nó như thế nào đây đây là bài để chơi máy báo rất là nhanh nhạy ha nè đặt xuống là báo đặt xuống là báo hai máy báo hai mình chia nè nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất máy này bài nó có bộ cái lá nữa ha mình sẽ chia lại cho chính xác ha máy báo hai tụ này sẽ là tụ lớn nhất các bạn coi bao nhiêu này hả này, 97 này cái này 95 19 nè này là không có đường chính rồi này nè cái này 95 luôn đây bài này sẽ là bài lớn nhất ha tiếp theo này thì cái máy nào mà mình ở đây mình test cũng đều là máy mới nên là mỗi khi mà nó bắt mình cho mình chơi khoảng 30 giây nó bắt mình bắt đầu lại trò chơi ha còn khi nào các bạn mua máy á, thì là mình sẽ cài trực tiếp trò chơi vô trong máy cho các bạn thì nó sẽ không có bắt mình phải như vậy nữa thì chừng nào các bạn chơi hết pin thì máy nó mới ngưng hoạt động ha đây máy báo hai kinh ra này nó vẫn có hai hai ừ. và nhà số 2 vẫn là nhà lớn nhất đây nhà số 2 là nhà này nè 98 nè cái này 91 95 cái này 94 này ha đây các bạn thấy độ chuẩn xác của nó chưa 98 nhà số 2 lớn nhất máy báo là chuẩn trăm 100% ha các bạn không có sợ là máy báo sai hay gì ha ừ. hai hai này một là nhà cái lớn nhất rồi à ha đây một cái này ba cầu bốn này này 94 nè này không có đường chính luôn này 93 đấy các bạn thấy tốc độ đọc bài và báo bài của máy ha máy này đó cũng chơi được tất cả các chế độ như những cái máy đánh bài khác cũng chơi được à, báo một nhà lớn nhất hai nhà lớn nhất hoặc là bỏ cái nhà bỏ lá nhà cái lớn nhất hoặc là mình có thể là bỏ lá nhà cái nhỏ nhất mình làm cho nhà cái nhỏ nhất thì à, một cái máy đánh bài như vậy có rất là nhiều chức năng để mình lựa chọn mẫu mã thì rất là ok rồi không phải bàn tới thì bạn nào mà cần lấy cái máy này về sử dụng thì cứ alo cho mình qua hai số điện thoại trên nhé 098435 số 3 và 090970 số 4 gặp liên hệ trực tiếp hai số này để gặp mình trực tiếp tư vấn cho các bạn ha thì à, địa chỉ của mình có ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội các bạn nào gần chỗ nào thì các bạn cứ lên trực tiếp cơ sở đó sẽ được nhân viên bên mình tư vấn cho các bạn test hàng cho các bạn xem nếu các bạn cảm thấy ok các bạn lấy về xài còn nếu không thì các bạn có thể lên trên mình tham khảo tất cả các đồ chơi cờ bạc bịp bên mình ngoài những cái máy đánh bài để chơi bài lá thì bên mình còn cung cấp đồ để chơi tài xỉu sóc đĩa hay là game hack trên điện thoại hay là đổ cá ngựa hay là quy luật nói tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp thì bên mình đều cung cấp cho các bạn hết thì um, bạn nào mà thua tha hay như thế nào thì cứ liên hệ mình để kiếm gỡ lại những gì đã mất ha thì cảm ơn các bạn theo theo dõi video của mình